uh, à, U20 ở giải U20 châu Á và mình cũng đã lên cho anh em rất nhiều trận đấu rồi và hôm giờ thì chúng ta hút được rất là nhiều mã kèo uh, của U20 châu Á ví dụ như trận Hàn Quốc này, Nhật Bản này, đấy trận Việt Nam. Đấy, à, thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh đó là xem xong cho mình cái nút like thì anh em à, ngay vào luôn cho mình cái nút like sau khi xem đó à, đó là cái à, miễn phí anh em bỏ thời gian một vài giây đó thì anh em cho mình nút like à, ủng hộ kênh à, để mình cùng cái đội ngũ ekip mà có thời gian nghiên cứu à, lên những cái mã kèo chất lượng hơn nữa cho anh em à, để chúng ta đồng hành ở những cái giải đấu sắp tới và trong cái khuôn khổ cúp C1 châu Âu thì anh em còn nhớ ở trong cái tuần trước và tuần trước nữa thì mình đã lên rất nhiều à, những cái trận đấu cho anh em và đa số thì anh em cũng hút được rất là nhiều mã kèo đúng không anh em đấy anh em có thể xem lại những cái trận cầu của Man City này ở những trận cầu của Real và Liver đấy Napoli và Frankfurt đó thì tỷ lệ chiến thắng rất là cao rất là cao nha thì à, tuần rồi thì chúng ta hút được à, những cái trận đấu trong Carabao Cup này ở khuôn khổ cup liên đoàn cup FA đấy đặc biệt là trận đấu khuôn khổ ngoại Anh giữa Manchester City, uh, Manchester United và liver thì hầu như anh em hút full kèo ở cái trận đấu của mình cho anh em nằm liver hiệp 1 và chúng ta nằm tài hiệp 1 à, chúng ta nằm liver à, cả trận và chúng ta nằm tài cả trận và chúng ta nhồi à, liver trong hiệp 2 ở à, nhồi tài trong hiệp 2 nói chung là anh em hút full hầu như tất cả những cái mã kèo của trận đấu liver và khẳng định anh em đã về bờ được trong cái trận đấu này đúng không anh em đấy ờ, và anh em nào mà chưa tìm được cái ờ, trang Facebook của mình để nhắn tin và vào nhóm chơi chung với mình thì anh em ngay và luôn bấm ở dưới mỗi cái video nó có cái đường link anh em bấm vào sẽ kết bạn được ngay với cái fanpage soi kèo chỉnh tướng của mình hoặc là trang cá nhân để mình hướng dẫn cho anh em cái cách chúng ta chơi chung ờ, cho nó hiệu quả tránh những cái trường hợp đáng tiếc khi anh em phụ thuộc À, qua thầu qua cò anh em phải báo trước ba bốn tiếng hoặc là à, anh em à, không có chủ động xoay kèo khi ví dụ như anh em vào MU nhưng mà nó cái thế trận nó thay đổi hoặc là nó thẻ đỏ thì anh em còn xoay kèo được lại với trận liver ở giống như cái trận đấu à, giữa mình muốn hướng tới anh em cái trận đấu này anh em có thể à, gặp bất ngờ này đó là cái trận đấu giữa Chelsea và à, Russia Dortmund tại sao mình nói bất ngờ và có những cái điều gì uh, ảo ảo ở đây thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích nhanh để cho anh em có nhìn khách quan có thể để chúng ta đầu tư được về cái mã kèo đấu này lý do tại vì sao mình nói cho anh em cái kèo đấu này là cái kèo đấu bất ngờ và anh em chơi trên trang anh em có thể xây kèo được còn anh em báo ngoài qua đầu qua cò thì anh em chịu trận luôn lý do là vì sao vì đây là một cái cặp đấu mà ở thời điểm hiện tại Chelsea và cũng như Dortmund đều còn cái khả năng đi tiếp cho dù Dortmund ở cái trận đấu trước đã thắng trên sân nhà 1-0 trước Chelsea rồi. Tuy nhiên ở cái trận lượt về hôm nay Chelsea lại được thi đấu trên sân nhà. Và cho dù cái phong độ gần đây của Chelsea không được thực sự tốt và được đầu tư bởi uh, tỷ phú người Mỹ đó góp rất là nhiều vốn để cho Chelsea uh, mua những cái cầu thủ và xây dựng lại cái đội hình đó à, và tại khu khẩu Hoàng Anh cũng như C1 tuy nhiên thì ở cái trận gần nhất thì họ đã à, để thua Dortmund trên sân nhà của Dortmund với tỷ số cách biệt cũng chỉ có một bàn mà thôi và trận đấu này thì anh em thấy à, mình cho anh em nằm Dortmund thì anh em cũng hút được cái mã kèo này đúng chưa anh em anh em xem lại cái video trước và thật đặc biệt là trận đấu này thì thẻ nó rất là nhiều à, thẻ tài thẻ luôn anh em đó khủng bố thẻ luôn à, tổng cộng 6 thẻ Chelsea à, 4 thẻ là 10 cái thẻ vàng đó anh em thấy ghê chưa và cái thông số thì Chelsea nhỉnh hơn về cái thông số nha Đấy, anh em thấy Chelsea có tới 52% tỷ lệ kiểm soát bóng và tổng số cú sút 21%. Đấy, sút cộng môn 8 so với 2 của Dortmund. Đó và 10 quả góc so với 5 quả góc so với Dortmund. Rõ ràng à, được đánh giá thấp hơn nhưng à, nhưng à, Chelsea à, lại thể hiện vượt trội hơn về cái thông số thi đấu. Đó, tuy là các cầu thủ Chelsea à, bị bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhưng Dortmund lại là người à, có cái lợi thế dẫn bàn và có chiến thắng 1-0 đó nhưng hôm nay hôm nay trên sân nhà là một cái điều hoàn toàn khác anh em thấy là uh, trên sân nhà ở thời điểm hiện tại thì mặc dù uh, phong độ trong cái khu khổ ngoại anh của Chelsea không thực sự tốt nhưng họ cũng chỉ để thua mới có một trận mà thôi đấy, còn lại trong 4 trận gần đây ba trận gần đây thì đồ bất bại trước Leeds đấy ở ờ, Fulham và cũng như southampton Palace đấy trong khi đó trong khuôn khổ mặt trận ngoại Anh thì Chelsea uh, có vẻ như đang hụt hơi và cũng như uh, các cầu thủ chấn thương rất là nhiều và uh, huấn luyện viên mới thì chưa lắp ghép đội hình xong đấy bằng chứng là họ để hòa và thua rất là nhiều trận đấu và uh, mới đây thì đã thua để thua Southampton với Tottenham còn lại thì trận thắng 1-0 trước Leeds United đã đã cái trận thắng này đã à, giải cái cái cơn khát à, giải cơn khát và cũng như lấy lại cái tinh thần cho các cầu thủ và à, người hâm mộ đó tuy nhiên hôm nay đối mặt với Chelsea lại là một cái Dortmund đang à, phong độ cực kỳ cao đấy, cực kỳ à, tốt trong khoảng thời gian vừa qua đấy bằng chứng là anh em thấy là họ liên tục bất bại trên mọi đấu trường à, tính luôn trong cái khuôn khổ La Liga thì trong 3 trận gần đây thì Dortmund cũng có những cái trận thắng thuyết phục đó có những trận thắng một trận ghi ít nhất tầm khoảng hai bàn vào lưới của đối thủ đó anh em thấy thì rõ ràng à, Dortmund đang được đánh giá rất là cao hơn so với Chelsea giống như ngày hôm qua anh em thấy cái trận đấu giữa MU và liver cũng vậy à, MU à, đang thể hiện phong độ rất là cao trong khi đó liver à, bị phập phù đấy thi đấu phập phù và để thua rất là nhiều nhưng cái kết quả liver nó lại thắng đó đó là cái người ta gọi là bóng đá chúng ta không biết trước được điều gì đó tuy nhiên xét về cái khía cạnh phong độ và cũng như tình hình lực lượng thì rõ ràng anh em thấy Dortmund vẫn được đánh giá cao hơn Ờ, nhưng anh em cũng cần cần lưu ý cần lưu ý là cái trận đấu trước dù Chelsea thi đấu trên sân khách cái phong cái cái cái mọi số liệu thống kê họ nhỉnh hơn Dortmund rồi nhưng chưa chắc lượt về lượt về này Dortmund có thể thắng được Chelsea bởi vì xét về cái uh, cái cái cái cái uh, số liệu thống kê đó thì Chelsea đá trên sân nhà rất là tốt uh, và anh em thấy là cả hai đều có quyền nếu mà Chelsea thắng 1-0 nữa thì có thể vào đá penalty luôn em đúng chưa đấy vào đá penalty luôn đá hiệp phụ được các thứ đó và chắc chắn cái trận đấu lượt về này thì uh, cả hai đều có quyền đi tiếp được đó. Chelsea chưa chưa phải là đội uh, đã bị loại đó họ còn có quyền tự quyết nếu họ thắng cách biệt hai bàn thì họ có thể đi tiếp ok nha đó. cho nên đá trên sân nhà và đốc luôn đá trên sân khách thì uh, nếu cái trận đấu này mà uh, có biến thì chắc chắn Chelsea sẽ là đội giành chiến thắng đó bởi vì trong trận đấu trước anh em để ý là cái tỷ lệ thẻ của của của uh, ờ, ông Dortmund rất là nhiều nha đó có thể à, có thể trận đấu này có biến đó. lý do là vì sao à, mình nói anh em có biến là vì à, cái tỷ lệ kèo ở thời điểm hiện tại nhà cái lại cho Chelsea chấp nửa trái đó một cái câu hỏi rất là lạ giống hệt như cái câu hỏi mà mình đã đặt ra cho anh em trong cái trận đấu ngày hôm qua với Liver tại sao chấp MU đó cho nên cái kèo đấu này mình thấy cũng có gì đó theo cái thiết âm mưu của mình đấy thì khả năng liver sẽ chiến thắng trong trận đấu này cho nên cái kèo này không không thực sự tin tưởng không thực sự tin tưởng đó chúng ta đợi vào trận xem thế trận chúng ta chơi nó ổn hơn giống như mình nói với anh em ngày hôm qua đợi vào trận xem nó đá như nào thì chúng ta hãy chơi đấy lúc đó kèo hạ xuống ra nhồi là chuyện bình thường đúng chưa đó còn anh em để ý là mọi cái thống kê trong quá khứ thì Dortmund đá rất là ok trên sân khách và thể hiện qua họ đã thắng kèo 7 trên 8 trận vừa qua rồi trong số này này sắm phải cửa dưới đó, trong khi đó Chelsea đang có mặt 6 trận liên tiếp không thắng kèo ở với hoặc 1 thua 5 đấy và một thua 5 và anh em còn nhớ là dù uh, sở hữu nhiều cái ngôi sao trên hàng công như Chelsea chỉ ghi 3 bàn ở trong 8 trận gần đây thôi đó và điều góp phần khiến cả 8 trận không chạm mốc 3 bàn trong khi đó Dortmund cũng vậy nhiệm vụ chính của họ đến cái trận đấu này họ bảo toàn cái lợi thế dẫn 1-0 trên sân nhà nên chắc chắn À, cả hai à, Dortmund đã phòng ngự phản công thôi à, cũng không dám tấn công bởi vì anh em nhìn cái thông số trận lượt đi đá trên sân Dortmund nữa thì chắc chắn Dortmund cũng có một cái điều gì đó cũng phải e ngại Chelsea bởi vì cái thống kê hoàn toàn áp đảo à, so với Dortmund ở trận lượt đi lượt về đá trên sân khách nữa thì làm sao Dortmund dám mạo hiểm được đúng chưa anh em đấy còn một cái thống kê nữa để cho anh em có thể tham khảo qua à, đó là khi mà cả hai áp cái tỷ lệ kèo 0.5 này thì cái tổng à, số trận thắng của Chelsea là 3 trong 5 trận đấy và uh, Dortmund à, môn thua 3 đấy anh em thấy chưa chỉ mới thắng 2 thôi đó thua 3 do đó Chelsea áp cái tỷ lệ chấp 0.5 này Chelsea tỷ lệ thắng rất là cao đó trong những trận đấu gần đây à, ví dụ Fulham này à, thua này nghe nhưng mà thắng được Red Bull Salzburg này à, thắng Aston Villa thắng AC Milan luôn khi áp cái tỷ lệ kèo này trong khi đó áp tỷ lệ kèo này thì ông môn thua Bayern Munich này thua Bayern Munich này đó còn lại kèo tài xỉu thì mình nói rồi đấy anh em để ý là khi mức áp kèo hai trái rưỡi này thì à, Chelsea trong 5 trận thì à, không về mức hai trái trái rưỡi đi về cái mức 4 hết anh em thấy chưa đấy đi về 4 trận đòn xỉu hết trong cái đấu Dortmund cũng vậy trong 5 trận khi áp cái mức kèo này thì có tới 3 trận đi về xỉu rồi đúng chưa em đó cho nên à, với những cái thống kê trên và những cái nhận định trên thì cái tỷ lệ kèo xỉu thì chúng ta có thể đầu tư vào trước cái đã còn kèo chấp thì chúng ta tính sao tuy nhiên thì à, cúp C1 là cái cúp khó đoán mà chúng ta không thể nói trước được điều gì à, gần tới giờ ống lăn có đội hình chính thức và vào thế trận thì chúng ta tiếp tục chúng ta nhồi những cái mã à, có tỷ lệ ăn cao và những cái mã đó thì anh em chơi chung mình mới có đúng chưa anh em báo trước xong anh em đi ngủ thì hôm sau thì nói thẳng luôn là 50 50 ok chưa đó đó cũng là cái uh, thông số thống kê uh, cái tỷ lệ cái trận đấu này mà mình muốn gửi đến anh em đó, anh em uh, nhớ kỹ và anh em có thể đầu tư hợp lý còn em muốn chắc ăn à, đầu tư với cái tỷ lệ chiến thắng cao thì liên hệ qua Facebook của mình đấy mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách ra chơi à, cho nó hiệu quả và à, để có lãi à, tránh những cái trường hợp mà anh em báo trước một trận 50 củ hoặc là 20 củ hoặc là anh em cắt những cái trang của anh em về chơi ở một trang 50 củ một tuần anh em móc à, túi anh em gà trả nó thì à, nói chung về lâu về dài đa số là anh em xa bờ thôi ok nha thì video của mình cũng xin được kết thúc tại đây và nếu thấy hay anh em nhớ đây là cho mình cái nút like nút đăng ký kênh ấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất ờ, trong cái khuôn khổ cúp C1, uh, C2 giữa tuần này. Và đừng quên để lại bình luận uh, Chelsea có tạo nên bất ngờ trước Dortmund hay không hay là một cái trận đấu an bài. Anh em bình luận để mình có động lực mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau.